Xin chào mọi người nhé Chào mừng mọi người đến với sản phẩm Smart Home thì hôm nay à, Smart Home xin giới thiệu với à, mọi người về một cái à, mạch quạt có chức năng học lệnh sử dụng phòng ngoại đây là sản phẩm của Đức ra thì mạch này thì cũng khá là giống một số cái mạch ở trên thị trường thôi nhưng mà nó được tích hợp thêm chức năng học lệnh để giải quyết được cái vấn đề về quá nhiều điều khiển khi mà sử dụng trong nhà thì mình có thể Ờ, dùng những cái ờ, điều khiển tivi ở nhà mình có để mình có thể học lệnh và điều khiển được cái quạt của nhà mình thay vì mỗi một cái quạt thì cứ một cái điều khiển ở đây là mắt thu mắt thu thì ờ, được bọc trong một cái hộp để bảo vệ và nhìn nó rất là thẩm mỹ Đấy. đây là phần cắm vào để đưa ra ngoài Đấy. đây là nút học lệnh thì đây là mạch này nó không có cái gì đáp nên khi mà sử dụng để học lệnh thì mọi người chú ý một chút về cái vấn đề khi nhấn cái nút này để học lệnh thì học cách học như nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở, ở video ở đây mình giới thiệu qua này thì ở đây có uh, cổng AC này là nguồn cấp vào này Đấy. cổng con là chân trung này Đấy. còn số 1, số 2, số 3 này đấy để win, kèm theo nó là một tờ hướng dẫn này đây trong hướng dẫn thì ờ, có cái ờ, hướng dẫn về cách ờ, đấu nối vào quạt rồi đấy à, đầu tiên là vào chế độ như nào này thì ở trong hướng dẫn mình có rồi này đấy bật được ba số này quay swing này bật tắt là nút độc lập này và sử dụng hoặc lệnh này khi ờ, khi mà cắm điện 220V thì ờ, chúng ta hạn chế về cái vấn đề ờ, đụng tay không vào mạch để tránh trường hợp bị giật đấy và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách điều khiển và học lệnh cho mạch Rồi vâng, ở đây là mình đang mô phỏng là có 3 số của quạt số 1 số 2 và số 3 và trên cùng là động cơ tút năng đấy thì mình sẽ bây giờ cấp nguồn 220V này khi cấp nguồn 220V thì ờ, còi kêu tiếp đến là mình sử dụng một cái điều khiển mà bên mình có này. một cái điều khiển của LG đi đấy mình sẽ nhấn giữ vào đây trong vòng 3 giây 1 2 lệnh đã được xóa thôi thả tay ra nhấn một lần nữa còi kêu chúng ta sẽ tiến vào hành học bật nguồn còi kêu một tiếng nhấn tiếp một nút tiếp theo rồi kêu tiếng tiếp theo là học số 1 nhấn một lần nữa học số 2 nhấn một lần nữa học số 3 nhấn một lần nữa để học nút swing mình chọn à, số 5 đi Đấy, và nhấn một lần nữa để thoát tức là mỗi lần thì các bạn phải nhấn một lần để nó học lệnh đầu tiên mình sẽ bật nguồn đấy thì số 1 quay bật số 2 động cơ 2 quay bật số 3 động cơ 3 quay bật swing đấy swing quay tắt đi này bật lên này bật lên thì mặc định số 1 sẽ bật số 2 số 3 đấy số 1 thì có kêu một tiếng số 2 thì có kêu hai tiếng số 3 có kêu 3 tiếng để tránh cái à, tiếng ồn thì các bạn có thể dùng cái băng dính để che cái còi nếu mà ban đêm không muốn có tiếng còi phát ra một uh, tính năng nữa là khi mà các bạn học lệnh với à, uh, remote của TV chẳng hạn hoặc là remote điều hòa Đấy, thì chúng ta có thể điều khiển qua app Google Home hoặc là uh, qua uh, Mini uh, hỗ trợ trên app điện thoại thì cũng rất là hay nhưng mà tính năng rất là mới của sản phẩm máy quạt này Đấy. Vâng, Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm đến ờ, sản phẩm